À, xin chào tất cả anh em đang uh, chơi bộ chơi cái à, bộ môn uh, tài xỉu à, đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái Đấy, thì anh anh em uh, xem cái video này Đấy, anh em uh, sẽ có thêm cho mình có thêm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà để cho anh em đi làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu nó sẽ có hiệu quả và có những cái những cái thế hột nó đi uh, theo ý muốn của anh em đó theo ý muốn của anh em thì cái bộ hột tài xỉu này anh em nào mà muốn tìm hiểu về bộ hột này hoặc là anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu này để anh em đi lắc tài xỉu vậy anh em đi chơi tài xỉu bịp thì anh em à, cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nhé đó thì uh, anh em uh, cái uh, cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em à, chia sẻ cho anh em để cho anh em đi lắc nó được hiệu quả thì nó là cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang nhé đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà tôi đặt tên cho nó là bộ hột tài xỉu vip đấy ngoài ngoài cái bộ hột tài xỉu uh, à, 2020 ở bên tôi đấy, thì bên tôi mới cho ra mắt anh em để cái bộ hột tài xỉu vip này cái bộ hột tài xỉu vip này thì nó có khác gì hay là nó có cái điểm gì khác so với cái bộ hột tài xỉu thường mà anh em vẫn đang chơi vẫn đang lắc hay không đấy thì tôi sẽ vào tôi chia sẻ cho anh em và nói cho anh em cái ờ, sự khác biệt của nó đấy, sự khác biệt của nó thì cái bộ hột tài xỉu uh, vip này nó là cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em đó 100% không tang thì cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì là nó sẽ đi cho anh em gọi là đi đều 5 năm để cho anh em có thể đi đi đua ở bất kỳ những cái sân chơi nào kể cả cái đấu trường C1 luôn nhé kể cả những cái đấu trường C1 thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi lắc anh em có thể là giữ tài hay anh em giữ xỉu Đấy. nó đi theo ý muốn của anh em lên tới 80 phần trăm đó tôi đảm bảo cho anh em khi mà anh em đến cơ sở anh em mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu vip này nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé anh em nào mà đi lắc mà anh em chưa có hột hay là anh em nào mà chuẩn bị đi lắc mà muốn tìm cho mình cái bộ hột nó ưng ý nó hợp sân chơi của anh em Đấy, nó hợp với cái, cái cách mà anh em có thể lắc bộ hột này thì là anh em sẽ anh em à, liên hệ với tôi qua số điện thoại này Đấy, qua số điện thoại trên màn hình để, để anh em được tư vấn và anh em để, để được test cái bộ hột này nó nhiều hơn để để cho anh em có thể ưng ý nhất để để anh em à, sử dụng cái bộ hột này anh em đi kiếm tiền ở mọi sân chơi nhé Đấy. thì uh, nói về tăng tích thì cái bộ hột này tôi đảm bảo với anh em luôn là một nghìn phần nghìn là anh em tự tin rằng cái bộ hột này hoàn toàn không tan anh em có thể chảy hột chặt hột thoải mái nhé thì ờ, cái tăng tích thì tôi cũng không nói ở đây và tôi sẽ không thử ở đây Đấy, cái điều quan trọng nhất để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó quan nó nó có thể là nó nó hợp với cả sân chơi của anh em Đấy, hợp với anh em hay không thì à, anh em theo dõi để tôi à, lắc thử cho anh em Đấy, test thử cho anh em cái bộ hột tài xỉu vip này xem là hiệu quả của nó như thế nào nhé đó thì bây giờ Đấy, tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em lắc thử cho anh em thì cái bộ hột này như vừa nói vừa nãy tôi đã nói với anh em rồi bộ hột này nó đi rất là đều Đấy, đi đều cho anh em là 5 năm nhé Đấy, chén này xỉu này đó đúng không tiếp tục cho anh em vẫn anh em vẫn lắc như thế lực vẫn như thế thì là nó sẽ tỷ lệ nó lên tài tầm 90 phần trăm đó Đấy, anh em thấy không nó rất là hiệu quả bộ hột đi cực kỳ khôn cho anh em nhé đó tiếp tục cho anh em này đó anh em cứ đều tay lực đều như vậy thì là nó sẽ đi theo ý muốn từ từ 90 phần trăm đó đúng không anh em nó rất là hiệu quả em mà cái bộ hột này anh em cứ lắc đều tay thì là tỷ lệ ra bão của nó cũng khá là cao nha. đấy thì uh, tiếp theo tôi sẽ test cho anh em đó là cái bộ hột này anh em có thể là giữ tài giữ xỉu theo ý muốn đấy giữ tài giữ xỉu theo ý muốn thì cái cách giữ tài giữ xỉu này anh em có thể là đến cơ sở anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em hoặc là anh em có thể đặt hàng về đấy, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái video hướng dẫn đấy, hướng dẫn cái cách lắc của bộ hột tài xỉu vip này để cho anh em để cho anh em à, có thể là lắc được cái bộ hột này nó hiệu quả nhất nhé Đó. hoặc là anh em có thể là gọi điện video trực tiếp cho tôi Đó, bây giờ thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này Đấy. giữ xỉu anh em đi lắc rồi anh em cũng đã biết Đấy, khi mà anh em muốn uh, muốn uh, muốn tiêu diệt một ai đó hay là muốn uh, gọi là muốn um, căn Đấy, muốn căn một ai đó thì là anh em bắt buộc là anh em phải anh em có thể là giữ được xỉu hay là giữ được tài Đấy. để anh em có thể là giết được đối thủ nhé Đấy, thì ở đây cách giữ tài giữ xỉu của nó rất là đơn giản Đấy. 80 phần trăm trong này nó sẽ là xỉu cho anh em nhé Đấy, 235 đúng không Đấy, thì chén 235 này thì bắt buộc là anh em phải giữ được xỉu rồi Đấy, người ta đã có câu rồi hai ba năm bán dâm mua tài đúng không anh em đấy, thì anh em gặp thế hột này anh em cũng đánh tài đấy, nhưng khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì là anh em sẽ giữ được tiền xỉu rất là hiệu quả à, rất là rất là đơn giản nha đó trái này nó 80 phần trăm nó đứng ở xỉu giữ xỉu cho anh em 442 đúng không anh em đấy 235 dùng 442 thì uh, anh em thấy đấy nó rất là hiệu quả đấy. thì ờ, khi mà anh em không muốn anh em không muốn xỉu nữa không em không muốn giữ xỉu nữa anh em lên tài thì cái cách lên tài cũng là rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần có tác động vào cái bộ hột chỉ cần có cái lực tác động vào bộ hột là nó sẽ chuyển cái bộ hột này nha thì nó sẽ chuyển bộ hột này còn cái cách mà anh em chuyển lực vào cái cái cái nắp chén như thế nào thì đó là tùy anh em đấy thì tôi cũng không muốn chia sẻ trên video này để để để à, để giữ cái à, để giữ cái cách lắc à, cho anh em nào mà đã mua trước cái bộ hột này rồi nhé Đấy, hoặc là đưa mua trước những cái bộ hột là bên tôi Đấy. thì tiếp tục cho anh em tôi sẽ lên tài cho anh em này nhé lên tài cho anh em này rất là đơn giản thôi đó 80 phần trăm đến 90 phần trăm trái này lên tài trái này tôi cực kỳ ưng lên tầm 14 nước đó 13 13 chứ không phải 14 đấy thì ờ, cái bộ hột này anh em nào mà theo dõi cái video này anh em muốn tìm hiểu cái bộ hột đấy, tìm hiểu một bộ hột và anh em muốn sở hữu cái bộ hột này cùng với cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu vip này thì anh em cứ liên hệ với tôi đây là cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 này dành cho anh em để anh em đi lắc tài xỉu anh em có cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao thì ờ, anh em nào mà muốn sở hữu anh em cứ alo nhé Đấy, số điện thoại của tôi trên màn hình Đấy. thì thì anh em nào mà muốn ờ, tư vấn hay là muốn tìm hiểu cái bộ đồ chơi hay là bất cứ những cái đồ chơi gì liên quan đến tài xỉu bầu cua đấy, bài hay là game tất cả những cái đồ chơi cờ bạc thì anh em cứ liên hệ với tôi đấy, tôi là Sơn Tài Xỉu tôi ở bên xe miền Tây anh em cứ liên hệ đấy, anh em cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 nhé đó thì ờ, cái bộ hột này tôi cho anh em xem những cái ờ, mặt của cái bộ hột tài xỉu này nhé đây cái mặt của nó rất là nhỏ đúng không anh em mắt rất là nhỏ đó cái này thì bao cho anh em bao nghe hột cho anh em luôn nhé bao nghe hột hột cực kỳ đẹp nhé hột rất là đẹp luôn này đó hột rất là đẹp hột cực kỳ đẹp đúng không anh em đấy đây là bộ hột mà chúng, bên ờ, uh, Sơn Tài sử mới cho ra mắt anh em mới cho ra lò đấy, anh em nào muốn ờ, sở hữu anh em cứ liên hệ nhé thì video này tôi làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em